Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Ok, đầu tiên nhất thì bạn sẽ đến nhà truy cập vào đường link mình để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha. Thì uh, trong bài viết này ấy, sẽ bao gồm tất cả những app và những chiến dịch hiện tại dễ kiếm tiền nhất trên A chơi. Cũng như là trong bài viết này sẽ bao gồm 3 nhóm chiến dịch nha. Nhóm chiến dịch đầu tiên chính là chiến dịch uh, cài đặt app di động này. Thì ở đây bạn có thể quan sát thấy này, là có những app như AppCash này, rồi uh, ví điện tử VNPay hay là app Tinex của ngân hàng MB, rồi app uh, à, Mbank của ngân hàng Quân đội. Kém nữa là app uh, à, OCB của ngân hàng Phương Đông này, mb của ngân hàng Hàng Hải này, rồi Finhay này, Infina này, VBank của Việt Nam Thịnh Vượng này, TBank của Tiên Phong hay là chứng khoán SSD, rồi uh, Tap Tap nha. Thì ngoài ra bên dưới bạn quan sát nhá là sẽ có số tiền trên một đợt đăng ký này. Thì đối với tất cả app này bạn có thể uh, tự đăng ký nha và khi bạn đăng ký đủ 2, 4, 6, 8, 10, 12 app này ấy, thì bạn sẽ được ờ, khoảng 800 nghìn này. Và ngoài ra khi bạn mời thêm 5 bạn đăng ký app ấy, thì bạn sẽ được ờ, lên tới 4 ờ, triệu luôn nha. Đó thì đối với 12 app này thì bạn sẽ được 800 nghìn này. Kéo xuống tiếp này là chiến dịch thương mại điện tử này. Thì ở đây sẽ liệt kê ra những sàn thương mại điện tử top đầu của Việt Nam rồi như Shopee này. Bạn sẽ được hồng lên tới 10%. Tương tự thế là sàn Lazada thì bạn sẽ được 14,4% này. Hay là Tiki bạn sẽ được 13,5% nha rồi điện máy xanh này hay à, thế giới di động và cuối cùng là Ulica thì bạn sẽ được hoa hồng lên tới 45% này cuối cùng là chiến dịch à, dịch vụ tài chính nhá thì ở đây sẽ có 6 chiến dịch mà người mới bắt đầu lên chạy này chiến dịch đầu tiên là Manicard thì bạn sẽ được có à, 280.000 trên một đơn cũng như là chiến dịch Avai bạn sẽ được 206.000 rồi uh, Tima hay là Doctor Đồng rồi uh, vay VND và cuối cùng là Zep thì bạn sẽ được uh, 26.000 đồng trên một đơn nha Ok, tổng kết lại ba nhóm chiến dịch này khi bạn tự đăng ký, bạn cũng nhận được ờ, tầm khoảng ờ, một triệu hoặc hơn một triệu rồi nha. Bây giờ chúng ta quay trở lại à, giao diện của Achain này. Bạn vào mục chiến dịch cho mình này. Thì vừa nãy chiến dịch đầu tiên là chiến dịch ờ, cài đặt app di động nha. Thì bạn sẽ chọn cho mình mục là mobile app này. Đó thì nếu bạn muốn tự đăng ký thì bạn sẽ nhấn vào đăng ký này sau đó bạn sẽ tiến hành tạo link rút gọn nha ok tích chọn vào tạo link rút gọn này sau đó nhấn vào tạo này thì đây chính là đường link rút gọn bạn nhấn biểu tượng này để tiến hành sao chép sau đó bạn có thể à, gửi tin nhắn à, qua zalo này rồi sau đó bạn sẽ nhấn vào đường link đó để tự đăng ký này ok ở đây thì bạn sẽ chọn à, tôi đã hiểu và tiếp tục này rồi bước theo sẽ hiện lên ứng dụng mà bạn có thể tự đăng ký nha như ở đây là ứng dụng uh, à, Tinex ngân hàng số thế hệ mới của ngân hàng uh, à, MSB, ngân hàng hàng hải này. Bạn sẽ tiến hành à, tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại và làm theo hướng dẫn của app để chúng ta có thể nhận được khoa hồng từ app cũng như là từ iTradeHa. Đó như đây đối với app Tinex thì bạn sẽ được hoa hồng lên tới uh, 80% này. Và bạn cũng lưu ý cho mình nhé, ở đây sẽ có rất nhiều app là sẽ có hai hệ điều hành nha. Như ở đây là app Tinex sẽ có hai hệ điều hành là Android này cũng như là iOS này. Rồi tương tự thế là app cách e của ngân hàng Vbank, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì ờ, cũng có hai hệ điều hành là Android cũng như là iOS đó nên bạn lưu ý cho mình là gửi chính xác đường link của đúng hệ điều hành đó để đăng ký để bạn có thể ờ, nhận được hoa hồng ở đây nha Ok thì như vậy là hóa Xe đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn cách chúng ta kiếm một triệu hoa hồng đầu tiên trên Achei cho những người ờ, mới bắt đầu cũng như là hướng dẫn bạn cách chúng ta tự đăng ký app để chúng ta có thể nhận được những đồng hoa hồng đầu tiên trên Achei thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay về nơi nào trong quá trình kiếm tiền trên Achei ấy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 Hãy cùng đón chờ những video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.